chúng ác tâm muốn ám hại đức thầy bằng cách ném đá giấu tay một hôm tên quan ba pháp kêu ông bác sĩ trần văn tâm mà trao đi nước axit bảo cho đức thầy uống ông tâm tiếp